phúc em trao cho ai không phải người ấy rồi ngày nắng phai nhạt đi dần hạnh phúc em cho là bao dòng em khóc thầm những giọt lệ rơi ướt cả trái tim anh đừng khóc buồn Em xứng đáng với những nụ cười Mà bấy lâu nay Em không được những điều ấy